bột nó đi rất là đều tỷ lệ lên bảo rất là cao và có nhiều bác hỏi em là bây giờ tay con người ta nghe hột được mình muốn ờ, sở hữu một cái bộ hột mà người ta không thể nghe được thì các bác nên chơi bộ hột mắt cạn hoặc bộ hột mắt hí mai nhá mắt cạn nghĩa là như nào là cái mặt hột của nó lỗ hột của nó sẽ nông hơn so với những cái hột chợ bình thường vậy nên thầy thợ người ta không thể nghe được đây ví dụ như đây đây một bộ hột mắt cạn và một bộ hột uh,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 rồi còn giữ xỉu thì nó cũng giống như giữ tài nên là khi nào mà các bác muốn trực tiếp được tư vấn cứ liên hệ với em một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này sáu tài này đó trái này xuống xỉu